Chào bạn, tôi Kem Nguyễn, chuyên gia đào tạo FMB Chiến và nếu như bạn đang muốn kinh doanh một quán trà sữa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và triển khai nó như thế nào thì Kem Nguyễn có một chương trình đào tạo của giới thiệu cho bạn. Chương trình này có tên gọi là nghiệp vụ kinh doanh một quán trà sữa và trong chương trình này thì Kem Nguyễn đã xây dựng thành những chuyên đề khác nhau và phát triển thành những video giúp bạn có thể dễ dàng việc học tập cũng là phát triển việc kinh doanh của mình và điều đặc biệt là bạn có thể học ở bất cứ đâu bất cứ khi nào mà bạn có thể sắp xếp về mặt thời gian bạn được sở hữu những hoa vẽ vẽ trọn đời và bạn sẽ được kết nối với thêm Nguyễn trong suốt quá trình mà bạn học cái chương trình này cũng như là phát triển công việc kinh doanh của bạn sau khi mà bạn học xong cái chương trình này thì bạn sẽ biết cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào từ loại trà loại sirap loại bột hay là các nguyên liệu để topping những loại đồ uống rất là nhiều các nguyên liệu khác và thứ hai là bạn biết cách lựa chọn cái trang thiết bị uh, vụ cho cái mô hình hoạt động kinh doanh của mình để tránh cái việc là đầu tư uh, lãng phí trong thời gian ban đầu và thứ ba đó là bạn giữ cách bảo quản trang thiết bị những nguyên liệu mà hiện mình đang à, sử dụng à, để tránh hư hỏng mất mát và thứ tư đó là việc bạn sẽ biết cách pha chế ra rất là nhiều loại đồ uống khác nhau từ loại à, trà sữa các loại trà trái cây các loại soda các cookie và cái cách tạo ra loại kem topping lên trên các loại đồ uống và rất là nhiều các cái đồ uống khác mà bạn sẽ được học trong chương trình đào tạo nghiệp vụ kinh doanh buôn bán sữa chưa sâu này và nếu như bạn quan tâm đến khóa học này thì bạn có thể à, để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận hay là nhấn vào nút đăng ký những nút tìm hiểu thêm và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi lại bạn và trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa